mình đi với ờ, hai anh cháu mình ở đây đất bây giờ ruộng mà giờ nó cắt hết trơn này cũng dễ bắt chuột hơn nữa với gắn đang lên trên đường đi ra với lại bên kia ờ, tại mùa này mùa nước mà bên kia nước đập lên rồi chuột nó cũng dồn vô ờ, mép trong này đi đi bắt vậy chứ cũng chưa biết được bao nhiêu đây là cái ruộng ờ, cái ờ, cái miếng đất mà người ta trồng hú qua ấy bà hú qua đắng á đang mưa nè mình quay khó quá mưa lâm râm mà ngọn đây ruộng người ta trồng bí đó bạn này là bí này chắc là được ờ, khoảng hơn nửa tháng ở quê mình nó gì cũng có trồng chứ ổi à có chua nhóc chân kìa đồ tí mình ăn luôn <laughs> ngon quá trời anh hà anh đi tao hà hoài à hà thì trên lúc nào không có mặt ở trên kênh nữa tao kênh ờ, tao rồi mặt hà là chai luôn à. có mặt lao ít xuất hiện nè tôi quay không hỏi chỗ bự kìa ừ lùng rồi đưa cho lùng luôn đi rồi đi bắt ở đâu đi đi ra đường nước hay gì chích xích lên chỗ nước ngập ngập lên đây là ra trồng ớt các bạn đây khu mình thì cái gì cũng có trồng nha chung là đây là chiên trồng gãy đây mình đó nước trắng nhách riêng kìa đó qua trái lùng hồng kìa chứ trong tháng mới rồi còn đây vàng hôm qua anh ta thu hoạch rồi ta cũng à, để vàng này chuẩn bị trồng lên mùa sau á ở đây là cái chỗ à, hôm qua anh ta trong giai đoạn thu hoạch các bạn trái đã không có mấy trái bự bành bành không sạp chí bên đó trắng chứ bên nay gió hơi nhiều mà các bạn thông cảm á à. gió chắc là nghe tiếng gió lớn quay điện thoại bởi cái âm thanh nó không được im <laughs> nó kêu à, ai có thấy thương đó cho nó một cái à, cái một cái surprise con đó mấy ông đó giờ bắt chuột chết nha chơi bây giờ đang kiếm hang bong bóng kia mô hành ờ đó tao ông hà tàu được năm súng gắn mô hành luôn rồi đó bán có nhiều vậy còn lúc con gặp gắn mô hành chạy không ai bác? Thử <laughs> ừ, có chuột không? Tụi con ách mày đào đào nó chạy ra mất tiêu ủa trời trùng nhiều quá vậy nàng bóng nó chừng cố gắng đi bên đi chậm thì ngồi bên đây đi đào bên đây bên đây ta đập cái bóng đi nước rỗng đi này hàng này hàng này ách của nó nè <laughs> nè thì nó hàng nước được đậu có có hàng trên không mẹ hàng trên đó nè bít mấy hàng này mà đổ được bít đi mất nước đi chứ mà đổ cái hàng này mới có người bít rồi nè chơi đổ đổ mà mình chơi bắt vậy nó nhanh hơn nữa mà nhanh hơn mình đào mình đào cái bể, bể à, bờ của ta ta la ở <laughs> dưới gì cũng không đúng có đọt luôn tao bắt tay một nha coi nước đứng vậy nó rút quá trời nè rút rút đường nữa đi mà <laughs> chạy ở đâu đi chạy đi chỗ có chảy đâu rút dữ mày tới đó luôn hả chạy quá chạy rồi con có chuột ra không có chuột đường con nữa bạn ít ít ít đường con bạn chị chỗ này có rộng nè á còn hết còn nữa đó đến nè các bạn quay được cái bớt còn nữa đổ, đổ nước đi đổ nước đi coi coi chừng ra thằng đó động coi chừng cái đó động rồi còn ếch nghe còn nha bà con mới lúc đầu rồi bà con ơi từ mới đầu chạy xuống vô lần tao làm nó hết hồn hết hồn chạy vô kia mình vừa quay mình vừa vừa vừa bắt chuột luôn đây coi coi trắng ngọt dài không dao lắm ập vô không có lên đâu xíu xíu nước gì biết nào mà thấp trời nút đi đâu rồi ta dữ vậy chứ queo luôn à. nằm nó, nó, nó chịu chờ đạn ở dưới luôn các bạn cái hang mà bị mình ném dưới á rồi này nằm dưới luôn chết luôn chứ nó không chịu ra bự nè còn ừ, con chục, chục mẹ còn mấy chuột nhỏ nữa thà chết trong ra không đồ hàng ghê thiệt hang này mình được ba con mà hai con chuột với con ếch còn nữa mà nãy mình thấy đó đầu chuột nhỏ nữa mà thôi bỏ đi bắt hàng khác đây chiều lâu mà bữa đó tôi đi có sáu bảy người gì mà bắt có một tiếng họ nhiêu được bốn ký mấy chục mà đi mấy đứa kia đứng chơi mà có ba ba thằng bắt à dính nước chảy quá không dính cá nào có đáng cần ký chảy nhiều sao ổn ổn không có hàng đi không đổ nước thì cho nhanh nè nước giờ nấu gì nước nó nhiều luôn kêu ăn ách đi bơi theo à này mà áo cặp nó chịu <laughs> đổ trên dưới cái ào chút em nghĩ nghĩ để chạy với mất công kiểu bên kia chậm yếu ngay cái lỗ này kia coi mấy cái cái, cái cô có hát không chậm rồi <laughs> thấy leo leo không ổn rồi nước không rút rồi rồi ăn này cục rồi ơi có rồi 喜欢。 nữa tay văn lưới nữa này có lưới văng cá cá nó vô ông đó ông gửi cá rồi đó lúc rồi đó ông gửi cá liền hồi luôn cá lóc sao văng lưới dính được cắm câu á cắm câu này nó bóng quá các bạn này chạy ra ngoài đồng bắt chuột con cừ luôn xí ra nước nè xuống đã <laughs> má mũi đi qua ngược kia vô ăn rồi hả cái ăn nào vậy ra nào thấy không đâu, đâu? trong gió rồi ờ cái hang này trong học rồi bởi gì khỏi đi đổ đi tao coi cho mày chập đi có gì đâu cắn bọng gì trai chán quá chuột nhắm chụp chuột anh đình anh đình thấy tội luôn quý ở ờ, qua phía bển kìa nước lên nó không trọng không có nước luôn à phải hai hàng đó không Đá. đâu chảy đâu đâu cái chảy dưới nè đâu có chảy đâu ờ kìa chảy wow. Cúp, giữ kìa. Ờ, nó nó gịch, gịch không có đến nổi tối mà khác hàng của bóng mùa là chụp không này bà con thấy chuột chạy mất quá trời luôn mẹ ăn nó chịu tiêu rồi mày mới đậu ra con chuột có quen à? đó hả Good. bà con thấy chuột nè chạy từ mấy giờ mới dính nè lúa lúa này đó để rộng rồi đó bà con có thấy chuột bị dí chưa rồi rồi vô hang cái léo cái hang cái đó đâu cái đai rồi cho báo phải thì tiếc quá tiếc quá phải chảy chảy nghe nha chuột chuột bà con ơi đây cũng có cái hàng nữa này thôi chậm rồi nó chạy chạy đâu chậm ấy kìa ấy rồi lại ơi ôi da đâu đâu đâu nước nó ờ, lặn rồi bà con ơi Ha ha ha cái đèn này hai con kìa kìa ra con người mặn rồi kìa kìa lên tim mặn kìa kìa kìa kìa tim này đang quay luôn rồi Đang quay Đấm mà, bồi lắm mà Lóc có gì gột ràng, đấm bay luôn Dữ lắm chưa ổ bà con ơi phải con người ta, để cho con chữ không trời Trời ơi, người ta để mùa nước lên đấy chứ có gì Mắc quá chữ quýnh luôn Dám mặt Có quay không Phạm Có Đang quay luôn rồi đó Bắt nóc luôn, không quay Nó bắt được con nữa rồi, kiến cắn quá Nè, hai con, con đây, con đây Bắt được con ở đi, đi, mình đi đường này chút Đây nè, con ếch như vậy bỏ xác rồi kìa kìa kìa đây nè cái này bà con kìa kìa kìa nè lên tim đây nè dính nè dính này nè dính này nè cho bá trốn trốn quá trời luôn chạy trốn đây luôn nè gặp tao trốn còn nữa nó chạy lên phá này nhiều lắm nè nãy giờ vụ kẹt nó con nữa kìa cho bá luôn nè lẹ đi là bự con này nữa mới lặn luôn á cái chạy đất này luôn là bự dính nè dính nè dính bà con ơi quá hay rồi nhảy xuống dính còn đó nè còn nhiều lắm kìa kìa lặn lặn lặn rồi nó chạy tán lặn đây hết trơn một con nãy tôi mới bắt vì nó đứt đuôi rồi nó bị kiến cắn nó chạy ra đó đừng có xeo còn nhiều lắm bà con à rồi dạ rồi đó kìa kìa kìa hai ba con luôn hai ba con luôn dạ, đừng trống đừng trống dính rồi dính một con nữa rồi hay Ôi, quá thu mà nó lặn cái giò nó bò ngang giò con chuột cùng đôi đó đó dính nữa rồi nè nó lặn đây nè đây nè lặn ở đây nè nó lặn nhiều lắm nè lên trên mẳng là nhưng mà kẻ chén bơ kìa chết mẹ chết mẹ rồi đe chậm <laughs> dính rồi dính rồi dính rồi dính nữa rồi đâu, đâu, đâu. sáng sáng lạng hết <laughs> rồi dính nữa nè dính nữa <laughs> quá trời ơi rẻ lắm cậu ơi kìa kìa nước à để để xuống đi cậy đi hồi mình đắp cái nó lên nữa đi còn nắng nữa á hết đâu ôi trời ơi kìa kìa kìa kìa Đi mày nè Lên trên mặt nó con ơi Cái này nè Nè nó này nè Để đi không Nè nó này nè Hút hút hút hút Chọc mày ra không mày quay thôi Tới hà Rồi con đang hát Cống của ông cống rồi Đứng người xích nữa Đứng trang dưới hàng nó chồng đừng cho lên chồng Tiêu trận Hai con Hay quá mấy luôn rồi tao đã bình có lên đó chồng dạ. à, kia ngậm giờ. không quay không đừng cho lên bờ đừng lên bờ đập đập bờ đâu đưa đi nè nhìn cái đây dính nè bà con ơi dính này dính này còn nữa còn nữa nhiều lắm con, một đuôi nữa con giống con đuôi nè nào nắm để cục đuôi á con với ai nhà chụp mấy con cục đuôi á mới đây nữa nè con thấy đây cục đuôi nữa nè lặn cái quét đuôi đưa lên dưới hết quá trời rồi bà con ơi chạy sáng lặn đi con kỹ kỹ thôi tim mới đọc đứng đây mà nhìn tim tim lên lên lên đó